what's up mấy bạn sẽ lại với vlog của Trung hey. sao đây tối quá vậy ta không thấy gì luôn rồi ơi hey, thì bữa nay là Trung đang đi ăn sushi thì bữa nay là cái ngày single day ngày 1 tháng 11 thì uh, ờ, tại là Trung đang đi ăn sushi thì bữa nay chúng ta đi ăn một mình à không đồ thôi thì chúng ta đi ăn với lại uh, hai đứa bạn thân của Trung ha uh, thì cái quán sushi này là ở dưới uh, dưới Bình Thạnh lần khá là xa vậy đây nghĩa là phong bạn thân của trung và gái của Phong đã đi vào giữ chỗ rồi Thì bây giờ sẽ vô cái quán sushi này ha Rất là đẹp Y Ok thì đây là Phong với Y Các bạn đã biết Phong với Y rồi à, quay lại cái quán sushi đây là quán sushi nhí thì lát nữa chúng sẽ review cho mấy bạn về cái quán sushi này ha à, bình thường thì chúng hay ăn ở Nguyễn Văn Cường nhưng mà bữa nay là sẽ đi test thử ở cái quán sushi nhí này để coi trang trí rất là rất là cool thì để lát nữa chúng vô chung quay một cái nếu mà được thì quay một cái video nhỏ rất là nhiều những cái những cái loại các loại roll luôn thì tùm lum roll hết á mình show với bạn xem à, thì kinh doanh bây giờ thì để cho bạn ờ, coi order bạn order đi thì chịu quá nhiều Bây giờ mình cái gì vậy? Chụp làm cái gì? Tao nghe tiếng chụp hình cái kịch nghe mà à, tình hình hiện tại là có bốn con tôm tất cả nhưng mà chỉ có ba người thôi nhưng mà bây giờ còn một con tôm thì bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái cách để lấy một con tôm lại ra con tôm thì bây giờ mình sẽ tìm cái cách để chia con tôm như thế nào đó. Cái giờ một chưa đã sao lỗi, ta đã trước mà chưa quả quay lại đây điện tử là Dung mới ăn xong ở trong này khá là tối thì uh, nó nó nằm ở ấy nó nằm ở trong cái đường uh, dưới Bình Thạnh đó lấy nữa chúng sẽ ghi cái cái cái uh, địa chỉ ở đây cho mấy bạn thì gửi xe hơi xa xíu đi thì uh, ở đây ăn khá là ok cũng uh, giá cũng trung bình thôi không quá mắc à, nên mấy bạn cũng có thể check out thử ha à, thì hiện tại là Trung đang ngồi ở Malay Coffee thì lúc nãy là à, đi ra chỗ Coba Sài Gòn ở đồng khởi nhưng mà tại vì nó quá đông bữa nay là cuối tuần nên là không thể nào review với các bạn được cái quán Coba thì chưa thấy cái view ở đồng khởi rất là hay thì chắc là để một buổi sáng nào đó và Dung sẽ ra đó review cho các bạn Ê, đi ăn cơm Yo, what's up mấy bạn Bữa nay là chúng mình đi làm Thì bây giờ là đang buổi trưa và cũng sẽ lên đi ăn cơm Ok, thì outfit cho bữa thứ hai đó là một cái flannel và quần jean, skinny jean Và một đôi giày, uh, và một đôi giày mọi Ok, cái này flannel là người ta mặc chung với lại một cái áo thun ở trong Và tôi mua làm sao á, nó vừa cái tay luôn hay không Mặc vừa luôn, khỏi cần, khỏi cần phải thành cái flannel Mặc thành cái sơ mi luôn đâu đi ăn cái ít cái gì không biết tuổi hình tới đi mọi người, các bạn rất là thú vị Của em, bằng cái hình ảnh thông minh không? okay, thì bây giờ chúng mới cơm xong thì bây giờ chúng sẽ xuống lấy cà phê ở dưới quán BJ Coffee cái quán BJ Coffee chắc các bạn biết rồi chúng quay cho bạn khá là nhiều thì bữa nay là uh, bạn thân của chúng là Phong thì hiện tại là mới chuyển công việc qua bên khu Sala thì tại uh, thì bây giờ chúng đang mời Phong qua đây uống cà phê bây giờ chúng đang xuống để gặp Phong ô lâu quá đi ừ. thì chúng mới order một cái món nước ở BJ Coffee thì cái này là cái uh, ờ, graniter là cái signature của BJ Coffee nó rất là nó rất là mạnh luôn những bạn nào mà không uống được cà phê mà uống cái món granita này là sẽ bị sẽ bị sốc ha thì uh, đây là cái cái này nó không phải là đá xay các bạn nhìn giống đá xay nhưng mà thật ra nó là uh, sữa với lại cà phê trộn chung với nhau sau đó là bỏ vô cái máy rồi nó tự đông đá lại sau đó sẽ có một cái lưỡi dao để nó chém ra thành đá ha thì cái này là cái signature của quán nếu mấy bạn lại thì mấy bạn nên order món này thử nếu, nếu như mấy bạn là caffeine addict thì mới uống được còn bạn nào không phải thì à, không nên order ha còn đây là phong Ê. hôm nay cơm à, thì bữa nay là cái bữa này là bữa trước tập thì trung gian ăn 100 gram cơm một cục phô mai và sau đó còn bao nhiêu gà chúng sẽ biến tôm và là chúng sẽ ăn nấu hết luôn và sẽ có rau nữa sau, sau đó là chúng sẽ đi tập bây giờ chúng sẽ chế biến à, ăn xong rồi chế biến gà và sau đó đi tập okay. um, thì bây giờ là Trung mới ăn cơm xong thì uh, hiện tại là chúng mới các bạn mới thấy là chúng pha cái creatine với lại uh, à, PCA đúng không thì đây cái bịch này là bịch creatine monohydrate thì trong cái video trước á, thì cái creatine nói chung là không có mùi nhưng mà cái đó là chúng uống sau khi tập chung với quay còn cái này á, là có mùi cái này là mùi um, watermelon flavors watermelon flavor ha mùi dưa hấu và cái bịch BCA mà chung dùng hồi hôm bữa có một số bạn hỏi thì bịch này là BCA cái này là bịch beach mango flavor ha beach là đào mango là xoài xoài đào á, thì nó sẽ ra được cái hỗn hợp màu như thế này chúng mới pha xong và cái creatine monohydrate như thế này bây giờ chúng sẽ uống cái ly creatine này vì chung không có uống uh, caffeine vào buổi tối để uh, tránh mất ngủ vào lúc mà đi tập thì bây giờ là cũng 9 giờ 20 rồi thì bây giờ chúng chuẩn bị lên phòng gym để chúng sẽ uống creatine này mang theo cái, uh, cái bình bca lên để tập thì bữa nay chúng ta sẽ tập cái ngày là ngày push day thì chúng sẽ giới thiệu với bạn sau về cái ngày này ở nhà ok Hey yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa đây là chúng ta sẽ tập cái ngày push mới à, Thì cái ngày push này chắc là cái video này nó khá là dài rồi Thành ra là Trung sẽ làm một cái video sau để hướng dẫn à, Để nói về cái cái cái giáo án mới này ha Thì nó cũng à, cũng hơi phức tạp một xíu thôi Nhưng mà Trung sẽ làm một cái video riêng về à, về cái này thì cái này là cái ngày push thì chúng ta sẽ tập cái bài barbell band press trước thì cái bài này là chúng ta sẽ um, tập uh, warm up trước nha cái này là những cái set này đều là warm up hết à, thì cái cái dạng này nó sẽ khác một chút đó là chúng ta sẽ có 3 set nhân cho 4 rep thì chúng ta sẽ warm up từ từ từ à, từ nhẹ lên tới nặng dần á cho đến cái mức mà 80% ha thì cái ngày push bữa nay là chung sẽ tập 80% của cái mức one rep max band của chung thì chung sẽ tập là 40kg một bên là 100kg nhân cho 4 rep cho 3 set ha thì khi mấy bạn warm up lên thì những cái set đó là set warm up không tính ha thì mấy bạn phải warm up nhẹ dần từ từ từ lên khoảng 2 đến 3 set dần lên tới 100kg à, sau đó thì mấy bạn mới à, tiếp tục đẩy thì cái set vừa rồi là set thứ nhất của 100kg và đây là set thứ hai của set 100kg à, thì mấy bạn à, tập warm up đi từ dưới lên trên nhẹ ha mà những set đó chúng ta sẽ không tính nó nữa chỉ là những preset warm up thôi thì đây mới là ba working set nè thì đây là cái cách tập mới của giáo án ha chúng ta sẽ tập uh, một cái mức nặng 80% của one rep max sẽ chuyển qua cái bài OXP là overhead press ha thì bài này cũng 3 set 8 đến 10 rep ha thì cái volume của cái cái ngày push này á chung cảm nhận theo bản thân của chung á là chung thấy nó nhẹ hơn cái ngày push của à, cái giáo án trước nhưng mà nó cũng có những cái hay riêng của nó là nó sẽ tăng cái ờ, cái cái phần trăm lên của theo từng tuần theo từng one rep max một ha thì tuần trước chúng tập 75% one rep max thì tuần này chúng tập 80% của một rep max á thì chúng thấy rằng là cảm giác rằng là những cái bài nó nhẹ hơn hẳn nhưng sau chỉ mới một tuần thôi chung cảm giác rằng những cái cái lift, những cái bài bench những cái bài osakp này của chung á chung cảm giác nó nhẹ hơn một cách um, nó lạ đó nhẹ hơn một cách kỳ lạ ha thì bài này thì ba set ha uh, ờ, 8 đến 10 rep cho bài oxp này sau đó thì chúng ta sẽ qua bài dumbbell incline press thì uh, ở những cái cái giáo án push pull leg này thì nó những cái dạng bài nó cũng khá là xem xem nhau nhưng mà nó sẽ có những cái dạng tập khác nhau ha thì uh, ở cái bài này là chúng ta sẽ chơi uh, một cái lượng rep là nó tương đối là hypertrophy một chút hypertrophy phase thì thường nó rơi khoảng từ 10 đến 10, uh, 12 rep ha thì uh, mới set nảy thì trung thường là từ những cái cái cây barbell qua dumbbell thì Trung sẽ warm up những cái set uh, một cái set nhẹ trước là Trung warm up cái set 30 kg uh, thì nó để làm cho chúng ta nó quen dần với lại cái cái lượng tạ còn ở cái bài này thì chắc Trung có hướng dẫn mấy bạn nhiều ở những cái bài push rồi ha Nó cũng không có gì đặc biệt lắm Nhưng mà ở cái này, ở góc quay này thì các bạn thấy rằng cái tay của chung nó hơi vuông một chút Nhưng thực ra là chung ờ, xuống ờ, cái tay của chung nó hơi chỉ một góc chéo ha Tại vì do góc quay nó làm cho mấy bạn nhìn thấy rằng là nó tương đối ngang nhưng mà Trung ráng là chung sẽ xoay cái gùi trỏ à, hướng chéo một chút chứ không có ngang hẳn 90 độ ở cái bài incline này ok It's the moon đó thì chúng ta sẽ qua cái bài là bài weighted dips à, ở đây là ba set nhân cho 6 đến 10 rep ha weighted nghĩa là chúng ta sẽ kẹp một cục tạ vào những bạn nào chưa quen á, thì mấy bạn sẽ tập với lại cái máy uh, uh, quay uh, mấy cái máy dips machine dips á. ở cái video trước chúng có đã quay rồi thì ở cái bài này thì nó cũng đơn giản thôi mấy bạn đừng lock uh, vào cùi chỏ ha một cái tip để vào ngực đó là mấy bạn không lóc cùi chỏ mấy bạn thấy trung giữ một cái tension nhất định ở cái bàn ở cái phần ngực ha mấy bạn không thấy trung lóc cùi chỏ thì khi nào mà tập lóc của trỏ là chúng ta sẽ lập tập tay sau Ok, và sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua bài Cable Crossover 3 set cho 12 đến 15 rep Thì um, do cái khúc này đó là gần hết pin rồi nên những cái bài sau chung quay rất là tiết kiệm luôn rất Chỉ có một set một thôi vẫn Nhưng mà vẫn đảm bảo đủ bài cho các bạn ha Thì cái ngày push này nó cũng không có dài lắm Thì cái bài này cũng là đại tương đối giữa rồi Thì cái này là có một lưu ý nhỏ với bạn là mấy bạn lúc mấy bạn vô á Mấy bạn đừng xoay hai cái hai cái mặt bàn tay lại với nhau mấy bạn thử như chung ở trong clip đó là mấy bạn đưa nó giống như là hai giống như chúng ta ép ép vào cái tay úp á, mà ép vào nhau các bạn thấy chung úp tay ép vào nhau không thì như vậy á và có xu hướng rằng là hơi hơi hơi đẩy cái uh, cùi chỏ lên một chút ha thì như vậy mấy bạn sẽ thấy nó tác động vào ngực khá là tốt nhưng mà mấy bạn thử là xoay hai cái úp ờ, úp tay xoay vào nhau trước ha bây giờ chúng ta là ngửa tay úp vào và sau đó chúng ta sẽ qua cái bài là Egyptian Side Lateral Raise 3 set nhân cho 15 rep thì cái bài này chúng nghĩ rằng mấy bạn cũng uh, um, biết nhưng mà chung ít khi nào quay lên trên channel ha thì cái này là chúng ta sẽ gắn cái cable và chúng ta sẽ đưa lên từ đằng sau chứ không phải đưa lên từ đằng trước thì như vậy lúc mà chúng ta vừa lên nó sẽ vừa đạt được một cái cái điểm để chúng ta siết được cái phần ờ, cái cái mid mid uh, mid down của chúng ta là cái vai giữa lại nó khá là ok ha thì mấy bạn đứng một góc chéo 45 độ một chút à, rồi mấy bạn sẽ raise 15 cái tất cả và sau đó chúng ta sẽ qua cái bài là Redel Fly, Back Redale Fly Tiếng hợp này là single ha, từng tay một 3 set nhân cho 12 rep từng tay một ha Thì cái bài này với bài sau đó là do máy thực sự hết pin rồi Nên uh, ờ, Trung chỉ quay đúng một set duy nhất thôi Tại vì quay thế này xong là máy nó báo phải thay pin rồi nhưng mà sau đó là Trung vẫn cố gắng Trung quay được một set tay sau nữa nên là mấy bạn thông cảm với Trung à, thì đó là tất cả những cái ngày push uh, uh, trong cái giáo án mới này thì nó cũng tương tự gần hao hao thôi giống cái cái cũ nhưng mà nếu bạn nào chưa tập cái cũ thì mấy bạn nên tập cái cũ trước sau đó chúng ta sẽ qua cái này ha rồi ok, sau đó chúng ta sẽ qua cái bài cuối cùng của cái ngày push ngày hôm nay đó là bài Machine Tricep Extension 3 set nhân cho 12 rep thì cái máy này á, mấy bạn không có thì mấy bạn sẽ thay bằng cái bài tricep push down với lại những cái thanh bar thẳng ha hoặc là à, cong một chút cũng được và mấy bạn tập một bài tay sau duy nhất thôi rồi ok mấy bạn nhớ like share và subscribe channel cho chung nha